đây là món ờ, ngon nhất nha mọi người nhá là món pịa đây biển đặc sản nhá chính xác rồi chị châu lọc đồng hoàng nha, nấu chín đồng hoàng nhưng không phải bỏ nước bỏ sơn la đâu mà <laughs> đúng rồi <laughs> đấy kiểu quá tuyệt vời luôn yeah. Dạ. Yeah. là có món cứt trâu này gì ở à? bắc mơ về làm cho không biết được người phải lọc ra như này đấy ờ đây chứ bảo bắc mơ về làm thì tôi biết được món cứt trâu này đấy quá tuyệt vời luôn nho Biển là quá tuyệt vời luôn Ngon đấy Các bạn thân mến Hiện tại thì Giang đang có mặt tại uh, khu vực uh, Cánh đồng Mường Lo Thuộc uh, Bản Cài, xã Sơn Na, huyện văn Trân, tỉnh Yên Bái Hôm nay thì Giang muốn giới thiệu cho mọi người về một cái đám cưới của người đồng bào dân tộc Thái trắng ở trên này lấy đồng bào dân tộc Thái đen Hiện tại thì đang buổi chiều Đấy là mọi người à, đang chuẩn bị là mổ lợn rồi Chắc là Giang nghĩ là khu vực ở trên kia là mọi người sẽ mổ lợn Đây là khu vực à, Đây là của nhà chú rể nhá mọi người nhá Đang à, bắc dạp Thời tiết hôm nay thì khá là mưa Vào cái mùa này thì đang chuẩn bị cái mùa đám cưới ấy. Ở trên này rất là nhộn nhịp đây, à, theo Giang nhìn thấy thì ở đây là có lễ thành hôn này Ngày mùng 3 tháng 9 năm 2022 là Chú rể ở phía bên trên này Cô dâu thì người Thái Đen này ở à, bản khác mọi người nhé Buổi chiều nay thì à, nhà trai sẽ làm cỗ phụ Đấy, mổ trâu, mổ bò Có gì thì mình ghi lại cho mọi người cùng xem Đây là chú rể đẹp trai đây khả khoai cho nó đã có tới nhỏ ồ oh. tiết đang mưa hay quá bây giờ mình lên trên này xem anh em thế nào Đấy, trên này là anh em à, đang bắt đầu là tập trung nhau à, mổ lợn này mổ trâu mổ bò xem một chút này, mưa đội đội cái nón này mọi người ạ chào anh em nhá chào phi long ai già trâu này hơi to đấy người ạ ai già anh xuân đây mặt đỏ đấy hả à trâu bé à à quan trọng là có trâu là được anh ạ đây là đa số ở trên này là anh em à, đến giúp nhau vừa đến lúc mà mọi người đang à, mổ con trâu này Đấy. này con trâu khá là to là mọi người ạ con này giá phải hơn à, tạ dưới đấy anh nhỉ con này anh tạ dưới không anh ở tầm một trăm bốn mươi lăm nữa trăm bốn mươi lăm bây gần tạ dưới rồi yeah. Dạ. đây là đa số là đầu bếp ở thôn bản nhé mọi người nhé hầu như là mọi người chế biến món ngon nhất ở người Thái là món gì anh món ngon nhất là mổ trâu này chỉ có năm giờ thôi chuẩn thôi nhờ đấy thì người Thái là có thêm ờ, canh đắng nữa nhờ đúng rồi đấy, đấy. nó phải đủ gia vị nó ngon phải đủ gia vị ở trên này nếu mà món ngon nhất ở cố phụ là là, là, là người ta hay làm to nhỉ Đúng rồi. Đấy, mổ trâu mổ bò tối nay là anh em là uống rượu này là thoải mái luôn, xòe múa luôn. Chào anh nhá. <laughs> không em người Thái anh ơi, không phải người Kinh. Đấy, như ờ, anh chia sẻ là mọi người biết ở trên này ấy, pịa là món ngon nhất và đặc sản nhất Đấy, cái món uh, chính Anh em đang làm bên này thì uh, mình sang bên này để quay ghi hình cho mọi người xem Tối nay thì chắc mọi người phải say bếp lên nhà rồi Vào đây để xem các chị em phụ nữ đang làm món gì nha mọi người nhé Xem trong này các chị làm món gì đây Wow, đông quá Chào các chị nhá Hết món sẵn á? À? Ờ, hết bầu Ồ, à? oh, ờ, đây là món bầu màu à bí đao nhỉ nhầm nhầm bí đao đây là bí đao mọi người nhé đấy hầu như là đồng bào Thái ở trên này thì à, các cô các bác là người ta đến giúp nhau ấy khi có việc là một người xuống đến rất là nhanh ở đây là tiếc là không có một cô nào trẻ trẻ để à, ấy nhỉ cho chồng con <laughs> đa số là ờ, đấy đúng rồi chính xác rồi ở phía bên này thì cũng ờ, một người cũng đang bắt đầu ấy này à, mổ trâu mổ bò bên này bên này là làm cái món ở bên này nữa rồi mình sang bên này thời tiết rất là mưa nhưng mà người vẫn là nhà vui không khí nhộn nhịp đây <laughs> chỉ còn ờ, đội cái này mưa bên này là có thanh niên này chị em phụ nữ này wow đông nhờ Thế đấy chào anh em nhá ôi các cô các chị bên này là đang à, mổ gà và lông gà đấy. đấy chào anh nhá ai cũng đẹp trai anh xinh gái nhở tuyệt vời đấy đó mưa ướt quá nhỉ có xa xa một chút thông cảm tối nha anh nhá à, tối ờ, thôi em bắt tay sau đây là có món gì đây à ở đây là cá à, luộc à đây à ui dồi. thì các bạn ơi chưa bao giờ nhìn thấy một đống gà mà nó to như thế như núi thái sơn luôn kìa ở phía bên kia là thanh niên chắc là đang uh, cọ trùng lợn nhất đấy mổ thêm lợn đấy mọi người ạ Đấy. Cố phủ người Thái thì nói là rất là to mà cố chính rồi không khí rất là nhộn nhịp rất là tuyệt vời mai mới là cô chính nha mọi người nhé Đấy, bữa nay tạm thời

Nhưng dạ. mà hôm nay anh là đầu bếp à như nào? Không, anh đi mổ gà À, anh mổ thuê như nào? Hả? Hả? Thế một người giới thiệu anh ấy Thế nào nhỉ? Anh có thể giới thiệu cho mọi người biết được không? Anh nhà anh đi ở trên này À, nhà anh trên này chứ anh chuyên về mổ gà đúng không? Không, anh không phải chuyên về mổ gà À, à. Anh đây là giúp anh À, đi giúp mọi người được đúng không? Thế em cứ tưởng là anh à, bên à, đầu bếp hoặc cái gì trưởng bếp À, đi phụ rồi đúng không? Thế là quá tuyệt vời rồi anh ạ cùng làm cùng ăn đúng rồi cùng làm cùng ăn ra ra ra ra vâng vâng nên phía bên này thì uh, chị em phụ nữ là đang uh, gấp rút là mổ gà nhổ lông liên tục luôn Thế là chiều nay là chưa có các chị em phụ nữ mà kiểu chưa có chồng đâu mọi người Để ngày mai kia mặc áo cỏm nhiều Giờ mình sẽ sang bên ờ, cái rạp chính để cho mọi người cùng xem nhé các na diên bàn na đê bàn cả quán cài cạt trên cằn đê ôi trăng bay hơi hoạt khuông tà na mi khuông xào cụ nữa là mình chú mi sang khảo khay nó จังไรตื้ติ่นขึ้นได้ไม่เกตตาเปียงนายเด้เจ็ดติ่นขึ้นได้ไม่โยมตาเปียงนายเด้ฮะกแกงนายแปงโอ้ยจังไม่ใครตัวอัดมีตัวเงินเกี้ยวกันเด้ใครตัวยำตัวเงินเลี้ยง เจียนแกงเงินแกงคำปูตอนกันเน่อยังมีเหล้าไข่สาวร้อนไข่ตอนสู่ควันน้ำควันผู้เพียงยาควายกันเนตาเกยน้าแปงเอ้ยเอ้ยต้นควายจังบางหาไปห้องกลางเออบางการไปห้องปิงเนอ Bạc ơi nai bang ơi trong tầm khàn bàn cân ê ta ơi nai bang ơi ôi chớ leo na nó ta cảnh ta là nhớ chớ nâng cảnh khao cô mà đồ leo ngợi đây chờ đi để để chị ảo sợ lúc bố y ốc tàng con ơ cho hàm hỏi nó bao nhiêu nữa bán ông rồi à? sủng đây phải gốc kia lâu lâu cố lên cố lên phía bên này thì à, anh em đang làm chân chân trâu này cái này mà hầm với à, hạt sẻ này mắc khén thì quá tuyệt vời luôn canh đông đặc sản người thái nhỉ vén này là mà lá lá bón vén là gì lá chua là vẫn là lá vén váy đây yeah, à? không biết đâu cái này uh, theo như em mới nói thì uh, nấu lá văn vén rất là ngon lá văn vén này là tiếng kinh còn uh, tiếng thái nói nào nhỉ anh nhỉ bơ sồm lôm còn ờ, sồm lôm đấy đó là bơ sồm lôm bơ kiểu lá ấy mọi người láng phải đưa đây, trần quá ngon luôn tuyệt vời ui rồi ôi hẳn một cái đầu trâu <laughs> đầu trâu như thế không cái đầu trâu đấy cái đồng trôn này giống mặt ngựa nhỉ đây là bảo việt nha mọi người nhá mới là bảo hành đấy luôn luôn là uy tín nổi tiếng nhất khét đấy khét đấy nhờ đấy. không phải nổi tiếng mà quá nổi tiếng luôn rượu được uống bằng chum mẹ cứ nói bảo là mổ cho mổ là thấy hết quả cứ việc ngay à đấy đấy là người nổi tiếng ờ, đấy món ăn ngá ờ, ngá ờ, trái lên đấy chính xác chuẩn chuẩn phải nói là ở đây mọi người ở đây đoàn kết lắm mọi người người thái nhưng mà người ta đoàn kết thứ nhất là giúp đỡ nhau này trong lúc công việc đám cưới đám xin hay đám đám hỏi đám chay đều giúp nhau không rồi. Ui rồi ôi mọi người này. Cái này người ta nói là là cái bộ này quá tuyệt vời này. Đây này, đây này. Đấy. Cái đây là thần công rào rực. Đây đây đây đây. Đấy thần công rào rực. Gà đó đây. Đây, cái này quả tim rất là to luôn. nho nho ố rồi mới bay. Bắt hết cua bay. Con này à, mấy tạ anh? tầm 20 cân rồi tạ dưới 20 cân à <laughs> tạ dưới thôi 20 cân mà ngó là, là tạ dưới đây mọi người nhé 20 cân tạ dưới Đúng 20 cân tạ 20 cân Long quân này thì uh, đầu bếp là quá chuẩn rồi Rượu thì cũng khỏe đánh liêu không anh nhỉ Tâm xí Ở phía bên kia là mọi người đang bắt đầu là làm phèo Để uh, à, tối nay làm pịa này Pịa Cái con gầy gầy bảo đốt Châu tròn kia kìa đây 75 cân con này mà được con này mất đèo bảo đúng thôi nhá cũng bảo đây tiền đòn sườn người lọc ra hết nhá để tối giờ hút chưa hả cái nhớ tao qua anh em đây là đợi tí là mang thịt ra để mà chia ấy mình chia từng ấy một Ôi, trở thành mưa nhở anh em nhỉ Trong mưa rồi <laughs> quá thì chị em phụ nữ ờ, trốn vào đây rồi mọi người ạ làm dưới này đỡ mưa phía bên trong này là một người chế biến thức ăn nhá ớt này lá rong này rất là nhiều không vực uh, đây là chị gái à, chưa chồng con nhé mọi người nhé bà nội bà ngoại rồi bên này là cũng là các chị hết các cô hết đây là à, à đây à <laughs> à đấy à tôi còn có giới thiệu tên gì nhỉ hả tên gì tên gì à, à. <laughs> à, đây. À, đây, à, đây cái món gì đây món thịt đây wow ngan xào wow ngan xào cháo quá tuyệt vời luôn mọi người ạ thơm thế uh, bay lên muối mọi người ạ anh ra hàng có chín hỏi đi hỏi đi à. Mất cầu tay như nào này Tí nó nói, nói luôn đi con Tí nó nói à? Tí nó nói đơn giản thôi Tí nữa nói cứ nhật thế là vào Tí vào cuộc mới nói em ơi Chúng à. ăn cơm không mới nói à? đây là món ờ, ngon nhất nha mọi người nhá là món pịa đây biển đặc sản nhá chính xác rồi châu lọc đồng hoàng nhá nấu chín đồng hoàng nhưng không phải bỏ nước bọ sơn la đâu mà <laughs> đúng rồi <laughs> <laughs> đấy kìa quá tuyệt vời luôn yeah. Dạ. là có món cút trâu này gì ở à? bác mơ về làm cho biết chưa? <laughs> người phải lọc ra như này đấy ờ đây bảo bác mơ về làm thì tôi biết được món cút trâu này đấy <laughs> quá tuyệt vời luôn tiền là quá tuyệt vời luôn ngon đấy à, anh mở cho mọi người xem nào Món hầm món gì Chào một phước mừng quá Vẫn đang đúng kiểu quá có được mọi người có cho sao khế bao bờ liêu ở bên này thì nó lắm mọi người trời ơi cái này đang xào làm nặng bia lại cái là chạy đi cái là chạy ở đấy sang kia thuốc cơ mà có đâu là lần một kia mà còn ai mày cũng phải thái mày dạ, chị em là lọc uh, à, xương châu cô lọc xương châu các bác lọc xương châu đầu châu dạ, chị em phụ nữ là nhanh lắm mọi người người thái trên này thì thôi rồi không nút là xong thế bây giờ là các chị ờ, đang uh, lau bát đĩa chỉ đang là chuyển sang bên kia tối cho người ăn tối xếp các cụ không đấy ở đây thôi đấy phòng dự án tôi đấy các bạn không làm tôi mời cả nhà thịt đây ôi dồi thịt ngon quá nhai <laughs> nay mời chụp chụp Bây giờ thì à, cũng cảm ơn à, tất cả các anh nhá Đây vất vả đến à, chúc các anh sức khỏe Ngày mai là mình lại chiến đấu tiếp Cảm Đấy. Xin cảm, cảm, ơn nhá. Vâng, cảm ơn anh nhá, cảm ơn mọi người nhá. Cảm ơn chưa nhá. Vâng. Không em phải cảm ơn các anh đấy, đến giúp cháu nó rất là nhiều. Ừ. À dạ say. Cảm ơn anh. Thôi ờ, mình khỏe nữa. Hà nữa. Hà nữa. Hà nữa. Ừ, hả nữa ừ. Ừ. hả nữa đấy thế là mình sẽ đi mọi người một chút một chút nên là kính già yêu trẻ nên là mình à, phải kính à, cụ trước thanh niên thì cứ kệ mọi người thoải mái thôi à, à nữa luôn đâu à luôn đâu ờ hả nữa thế chẳng lại cái chẳng pền đâu nào ờ. chúc chú mạnh khỏe nhá đây có cả con trai ấy một người sang tết thì còn gì nữa vâng cái đám cưới cũng là đứa cháu đây anh em trong nhà cả thôi cảm ơn à, phương ý nữa ông hảo hán nữa để duan này không bỏ có long nữa ờ cái là hảo hán nữa ờ cố gắng kiếm được ngân thật lại nữa ờ hôm nay lại say nữa rồi là mệt đấy ờ rồi mai xòe nhá ok Ôi, cho thầy quá em mọi người thông cảm nhé chắc là video của giang cũng uh, xin phép được khép lại ở đây xin chúc cho mọi người có một ngày mới thật vui vẻ hạnh phúc và tràn đầy năng lượng xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video sau nhé để mình vào mình ngồi mâm với mọi người một chút đây để ờ, trò chuyện một chút